Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an làm ngơ, nhóm lừa đảo tiền số tiếp tục tung chiêu mới và thách thức nạn nhân Như bản tin trước của Thời báo chấm đã đưa tin về mô hình lừa đảo bằng loại tiền số iPhone cho lừa đảo này đã được báo chí lên tiếng và có bằng chứng rất đầy đủ Có tất cả khoảng 30.000 nạn nhân nhưng những kẻ đầu sỏ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Người dân nút ngược nước mắt mà không làm gì được vì Bộ Công an, nơi mà họ có thể cầu cứu để mang lại công lý cho họ, thì cuối cùng nạn nhân đã bị Bộ Công an quẳng vào một cục lơ và thả cho bọn lừa đảo tiếp tục có đất diễn. Đây là hình ảnh nhóm lừa đảo của Hồ Ngọc Phương. Với dự án iFan được hốt núi tiền và không cần phải trả giá gì, nên Ngọc Tuấn lại tiếp tục lên các dự án lừa đảo tiếp tục theo. Lần này Tuấn sẽ ra mặt mà chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống và tiếp tục đi lừa đảo tiếp. Gần đây nhất, Tuấn đã mở ra sàn BO mang tên White YFinex. Đây là sàn quyền chọn nhị phân có chức năng can thiệp vào tài khoản của người chơi, đánh cháy tài khoản của người chơi để chiếm đoạt tài sản. Nhóm lừa đảo xây dựng hệ thống chân rết trả hoa hồng cho người cao và lôi kéo được người khác tham gia. Cũng từ đường dây tổ chức này vào năm 2019, chúng đã đào tạo thêm được đối tượng có tên là Hồ Ngọc Phương, biệt danh là Ai Kẹp Phương, mua cốt phần mềm mở ở sàn BO có tên là FX Trading Market. Chúng xây dựng chân rết đi kêu gọi người dân đầu tư mở tài khoản vào sàn này ủy thác cho chúng đi kiếm tiền trên thị trường Forex có lượng giao dịch tới 7.000 tỷ đô mỗi ngày. Nhưng thực chất sàn BO này chúng tự mở ra và không có liên quan gì đến thị trường Forex cả. Phần mềm này có chức năng trả điểm về cho mỗi tài khoản mỗi ngày theo cài đặt chứ không hề có giao dịch nào cả. Chúng hứa hẹn nộp tiền vào sàn này, chúng sẽ kiếm về lợi nhuận từ 20 đến 25% mỗi tháng, có thể nạp rút bất cứ lúc nào. Số tiền đầu tư chuyển qua ngân hàng cho tuyến trên để tuyến trên nộp lên chủ sàn. Những người làm lector kêu gọi người đầu tư sẽ được ăn tới 8% cho mỗi gói đầu tư và được ăn hoa hồng 1% một ngày cho mỗi lệnh. Hoa hồng được hưởng tới 7 cấp bậc. Đây là hình ảnh báo chí đã lên tiếng nhưng không ai bị bắt cả. Vào ngày 19 tháng 8 nhận được phản hồi của nạn nhân, báo chí của nhà nước cũng đã có những bài viết cảnh báo sàn giao dịch ảo WeFilex bio có dấu hiệu lừa đảo và sau đó Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an cũng lên tiếng cảnh báo loại giao dịch này có dấu hiệu lừa đảo. Bộ Công an cũng cảnh báo này chỉ là chiếu lệ đối phó với dư luận hơn là ra tay triệt hạ chúng. Nạn nhân chỉ biết trông chờ vào công an, nhưng công an lại là một lần nữa thở ơ, mặc dù báo chí đã déo tên. Các chuyên gia đã phân tích hành động lừa đảo này, riêng Lê Ngọc Tuấn thì vẫn thường xuyên lên mạng thách thức người dân đi kiện. Rất nhiều nạn nhân phẫn uất vì bị mất tiền nhưng đành bất lực, bởi đứng sau Tuấn dường như là cả bộ máy của công an và tòa án vẫn làm ngờ. Quan chức của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa thì lại bảo kê cho đánh bạc online và bị xa lưới pháp luật. A05 thực sự dường như là một cơ quan đang có vấn đề. Với những chiêu thức lừa đảo rõ ràng, nạn nhân đã kêu cứu nhưng họ không xử lý, có khác nào đồng lõa đây. Những tưởng Bộ Công an đã thanh lọc những con người biến chất như Nguyễn Thanh Hóa thì Bộ Công an sẽ tốt lên, nhưng không. Bộ Công an vẫn dừng dưng với những nạn nhân của trò lừa đảo công nghệ cao này. Đây là hình ảnh Hồ Ngọc Phương. Với cách làm việc của Bộ Công an Việt Nam thì trước đây dân oan đẩy dẫy nhưng hầu hết là dân oan về đất đai. Với cách điều hành không vì dân, với cách điều hành đầy bao che cho thành phần biến chất ngay cho Bộ Công an thì ngày nay bộ này đang tạo ra tầng lớp dân oan mới. Đó là dân oan ngành công nghệ. Công nghệ này một phổ biến và công an đã cấu kết bọn lừa đảo qua công nghệ cũng đã phơi bày. Nó cho thấy bộ mặt thật của chế độ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 địa phương nào sẽ bị soi. Kỳ họp Quốc hội thứ tư của khóa 15 cũng vừa kết thúc và đã đến lúc phải hành động. Nhờ có cái lò được duy trì nhiều năm qua mà ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới trở thành thế lực mạnh nhất trong các chân trụ của nhóm tứ trụ. Hơn nữa, nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cảnh Bình cũng đã làm việc với ông Nguyễn Phú Trọng để bàn về chính sách quan hệ giữa hai nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay vũ khí lợi hại nhất mà các đối thủ của ông không có. Đó chính là mối quan hệ với Bắc Kinh. Cho nên dù ông Nguyễn Phú Trọng có giả nua nhưng quyền lực thì lại không yếu, nên khối kẻ phải lo sợ những hành động của ông đang chuẩn bị tung ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Theo thông lệ, để dọn đường cho ông Tô Lâm có việc làm, ông Trọng cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc trước khi ban này có kết quả kết luận điều tra thì tùy thái độ của người bị kiểm tra mà ông Trọng cất nó vĩnh viễn trong ngăn kéo hay là chuyển sang cho ông Tô Lâm thực hiện điều tra bắt giữ. Vào ngày 18 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện theo dõi. 3 vụ việc bổ sung, đấy là những tiêu cực ở Hà Nội. Tại Đồng Nai, Lê Ông Trọng cho quét mạnh như ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai vẫn còn rất nhởn nhơ. Theo ban chỉ đạo, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương cơ sở được đẩy mạnh và số vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý tăng cao so với những năm trước đây. Các địa phương đã khởi tố mới 382 vụ án tham nhũng. Nhiều địa phương đã khởi tố cả ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giám đốc sở như Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố đã đưa gần 400 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng họp chủ trì. Cuộc họp này được xem là lần chuẩn bị trong Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia tác chiến. Vụ án Việt Á vẫn còn rất nhiều người chưa bị xa lưới nên cần phải tiếp tục làm ở các tỉnh thành. Cũng trong ngày 18 tháng 11, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 45 tuổi, nguyên kế toán trưởng CDC của tỉnh Bình Phước, bị cáo buộc đã sai phạm liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á. Ngoài ra còn có Nguyễn Minh Quang, 42 tuổi, chuyên viên khoa dược, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phúc, Bình Phước, CDC và bà Đinh Thị Vân, 40 tuổi, chuyên viên khoa xét nghiệm, bị bắt tạm giam về hành động vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn 9 tháng vừa qua, khi vụ án Việt Á bị phanh phui, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn nhậu thuộc C03 Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố hơn 90 người và đang còn tiếp tục khởi tố nữa. Trong những ngày sắp tới, có thể không những vụ Việt Á mà vụ chuyến bay giải cứu, vụ Vạn Thịnh Phát và vụ IEC sẽ được điều tra và bắt giữ thêm nhiều người. Lần này người ta mong đợi có nhiều ủy viên Trung ương Đảng nữa tiếp tục vào lò bởi cấp bí thư tỉnh có người cũng đã đi tù vì Việt Á. Các ủy viên Trung ương Đảng là bí thư tỉnh ủy, khối kẻ cũng đang xanh mặt vì các cuộc họp của Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều người trong số này mong cho đừng rơi vào vòng lao lý đã là may mắn, chứ nói gì đến việc thăng chức cho nhiệm kỳ sau. Về phần ông Tô Lâm thì ngày một được việc cho ông Tổng Bí Thư,